được phước của Chúa, được ơn của Ngài rồi thì à, khi chúng ta kêu cầu danh Chúa, chúng ta ngợi khen thờ phượng Chúa, chúng ta gần gũi Chúa thì sức sống của Chúa tuôn tràn, không có gì có thể cản bước chúng ta được. Nhưng mà rồi thì à, tình yêu ban đầu đó bị à, phai mờ, bị nhạt đi thì chúng ta thấy rằng hội thánh lại xa vào trong tình trạng yếu đuối nguội lạnh và bội đạo. Cho nên chúng ta ta à, phải luôn đeo đuổi và xin Chúa ngài cho chúng ta à, trải nghiệm được cũng như duy trì được À, sự phục hưng ở trong đời sống của chúng ta. Cơn phục hưng thứ năm mà chúng ta à, đang theo học hỏi ở trong công vụ của Sứ Đồ. Thì chúng ta thấy à, lần đầu tiên thì hội thánh của Chúa đã được khai sinh và được phước của Chúa một cách đặc biệt. À, phụ hưng thứ hai chúng ta thấy bài tỏ ra trong công vụ chương 4. Thế nào hội thánh của Chúa khi đối diện với sự thách thức bắt bớ, hội thánh đã không lùi bước cũng không tránh né nhưng mà xin Chúa Ngài ban ơn tay mạnh sức của Ngài ở cùng để họ có thể tiếp tục rao giảng đạo của Chúa nghiệp trạng gì và Chúa Ngài đã ban phước cho. Để qua chương 8 của công vụ sứ đồ chúng ta thấy những người bị tán lạc đi đến đâu thì họ rao giảng tin lành của Chúa. Philip cũng vậy khi ông đến thành à, Samari thì ông đã giảng đến Chris và làm những dấu kỳ phép lạ ở tại đó khiến cho cả thành vui mừng trở lại cùng Chúa và chúng ta thấy luôn cả một thuật sĩ cũng đã trở lại tin nhận Chúa À, tuần rồi chúng ta được nhắc nhở ở trong cuộc phụ hương thứ tư, à, Chúa Ngài ban phước, Ngài dẫn dắt để chúng ta thấy à, bởi ơn của Ngài bằng tròn mà người chết được gọi sống lại, người bại được đi và chúng ta thấy gia đình của cậu này đã được Chúa Ngài ban phước à, để kinh nghiệm được Chúa Ngài tuôn đổ thánh linh của Ngài ở trên họ. Mặc dù họ chưa được bắt tem nước, họ chỉ mới nghe đạo của Chúa thôi. Trong lúc đang nghe, vì rồi đang rao giảng thì chúng ta thấy Thánh Linh đã giáng xuống ở trên họ. Đây là một phước hạnh mà chúng ta cũng thấy được mà mô hình của sự phục hưng, của sự vận hành của Chúa đó thì luôn luôn tùy thuộc vào Chúa. Chúng ta có thấy một số những cái mô hình nhưng mà chúng ta không thể nào linh công thức Đức Chúa Trời được. Ngài được tự do hành động. Và hôm nay thì chúng ta cùng xem ở trong à, công vụ chương 19 nói đến cuộc phục hưng mà chúng ta theo thứ tự thì chúng ta tin rằng đây là cuộc phục hưng thứ năm theo như à, tấm lước theo như công vụ các sứ đồ. Thì, à, sứ giả của cụ phụ huynh này chúng ta biết rằng đó là sứ đồ Phaolô. Chúa ngài làm việc một cách rất là à, đặc biệt qua cuộc đời của ông. Thì à, nếu chúng ta lùi lại với công vụ chương 18 từ câu 19 cho đến câu số 21 thì chúng ta thấy rằng à, Phaolô ông à, đi theo sự dẫn dắt của Chúa và ông tận dụng thời gian của mình không phí gì giờ cho những con người gọi là chỉ tranh cãi khi học Kinh Thánh à, thay vì đón nhận lời của Chúa. À, chương 18 à, từ câu 19 cho đến câu số 21. Khi họ đến Epheso, Phaolô chia tay các bạn mình rồi vào nhà hội biện luận với người Do Thái. Họ mời ông ở lại một thời gian nữa, nhưng ông từ chối. Ông giả từ họ và nói, nếu Đức Chúa Trời muốn, tôi sẽ trở lại bên em. Rồi ông xuống tàu rời Epheso. Thì chúng ta thấy ở tại đây một cái nguyên tắc khác mà chúng ta cần nhắc nhở chính mình luôn. À, nếu cần thì chúng ta à, biện giải về tinh lành của Chúa, về quyền năng của Chúa, lời của Ngài. Nhưng mà chúng ta thấy rằng đa số nó không có giá trị. Bởi vì khi chúng ta biện luận thì cái người mà thua cái cái tài biện luận của chúng ta đó, họ ấm ức thì họ cũng sẽ không có phục đâu. Họ cũng sẽ tìm cách để à, bẻ bát cũng như là thua keo này thì họ bài keo khác nó không đem đến kết quả. Sứ đồ Phaolô tại đây lời của Chúa cho chúng ta thấy cái hành động của ông à, cũng dựa trên nguyên tắc đó ông thấy rằng những người này chỉ nhằm mục đích họp lại là chỉ để biện luận thôi thì um, ông đã bỏ rời chỗ đó rồi chúng ta thấy lúc bây giờ thì Chúa cho có một người tên là Apollo ông um, là một người dạy uh, lời của Chúa một cách rất là kỹ nhưng mà ông uh, chỉ mới biết tới chức vụ của dân Baptist là người dọn đường cho Chúa mà thôi ông không biết hết những gì đã xảy ra thì chúng ta thấy rằng có một chức vụ khác đã giúp đỡ cho ông trong công vụ chương 18 từ câu 24 cho đến câu số 28. Bây giờ có một người Do Thái tên là Apollo quê ở Alexandria đến Epheso. Ông có tài hùng biện và am hiểu kinh thánh. Ông đã học đạo Chúa, có tinh thần sốt sắng, rao giảng và dạy dỗ một cách chính xác những điều về Đức Chúa Giêsu. Mặc dù ông chỉ biết bắp tên của dân mà thôi. Ông bắt đầu giảng một cách giản dị trong nhà hội khi Bersin và Aquila nghe ông giảng, họ đem ông về nhà, giải nghĩa đạo Đức Chúa Trời cho ông kỹ càng hơn. Khi Apollo muốn đi qua xứ Achai, anh em khích lệ ông và viết thư dặn các môn đồ phải tiếp đãi ông tử tế. Khi đến nơi, ông giúp đỡ rất nhiều cho những người đã nhờ ân điển mà tin Chúa. Ông vì ông đã công khai phản bác người Do Thái một cách mạnh mẽ, dùng kinh thánh minh chứng rằng Đức Chúa sư chính là Đấng Christ. Thì chúng ta thấy ở đây cũng có một cái nhu cầu rất là quan trọng Chúng ta không thể nào học Kinh Thánh một mình vì chúng ta có thể hiểu theo như cái thiện cận của mình mà thôi Chúng ta cần có những anh chị em khác Những người có thể giúp đỡ cho chúng ta Để sự hiểu biết chúng ta về lời của Chúa đó Nó quân bình và nó à, à chính xác càng hơn ở trong ơn của Chúa Cho nên à, Kinh Thánh thường dùng hình ảnh là Người ta họp lại với nhau để cầu nguyện Để học lời của Chúa Khi chúng ta à, tự cao tự đại mà chúng ta nghĩ rằng mình không cần ai dạy dỗ mình hết thì rất là dễ để chúng ta bị rơi vào trong tình trạng như trong trường hợp của Apollo tại đây. Nếu không có Priscin và Aquila đến để giúp đỡ, thì chúng ta thấy rằng ông chỉ có thể giảng, mặc dù nói về Chúa à, Giêsu Christ như là một đấng Messiah, theo những cái nhìn và hiểu của ông à, ở tại à, Cụ ước, thì chúng ta thấy ông đã được Priscin và Aquila mang ông về nhà, đào tạo một cách cá nhân, giải thuyết cho ông, giải nghĩa đạo của Đức Chúa Trời cho ông một cách kỹ càng hơn nhờ đó mà ông được hiệu quả càng hơn ở trong ơn của Chúa. Xin Chúa nghe, à, ban phước chúng ta nắm giữ cái điều đó để à, khi chúng ta cầu nguyện cho hội thánh à, của chúng ta cũng như đời sống của chúng ta trong phần cầu nguyện để Chúa cho chúng ta sẽ vì hiểu được nguyên tắc này chúng ta cầu nguyện để Chúa cho có những con người trong hội thánh à, hội thánh của Chúa VBC Houston sẽ là hội thánh ham học hiếu học bởi vì nếu chúng ta không có tinh thần chịu học hỏi thì sự hiểu biết về Chúa và lời của Chúa của chúng ta nó rất là cạn cợt và có thể nó không có đủ nền móng để có thể chúng ta được phước và chúng ta có thể xây dựng cho những người xung quanh của chúng ta. À, nếu chúng ta không vững làm sao chúng ta có thể xây dựng cho người khác. Và cảm ơn Chúa Apollo đã có cái kết quả như vậy à, khi ông được à, Beresin và Aquila giúp đỡ càng hơn ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Rồi chúng ta đến với à, công vụ chương 19. Thì chúng ta thấy ở đây à, Phaolô ông trở lại thành Ephesos. Khi trong khi Apollo ở Corinto thì Phaolô đi đường xuyên nội địa đến Ephesos gặp một số môn đồ ở đó. Ông hỏi họ, từ khi tin anh em đã nhận Đức Thánh Linh chưa? Họ trả lời chúng tôi chưa từng nghe nói có Đức Thánh Linh nào cả. Ông lại hỏi, về anh em đã nhận bắp tem nào? Họ đáp, bắp tem của dân. Phaolô nói, dân đã làm bắp tem về sự ăn năn tội. Bảo dân chúng phải tin đấng sẽ đến sau mình, nghĩa là tin Đức Chúa Giêsu. Như vậy họ nhận bắp tem nhân danh Chúa là Đức Chúa Giêsu. Khi Phaolô đặt tay lên thì Đức Thánh Linh giáng trên họ. Họ nói tiếng lạ và lời tiên tri, tổng cộng khoảng 12 người. Điều này cũng là một quan tâm mà chúng ta thấy rằng Phaolô và Giăng đã làm. Khi nghe tin đạo của Chúa đã bùng nổ ra ở tại thành Samari thì khi à, các sứ đồ từ Jerusalem sai Führer và dân đến nơi. Họ cũng đi tìm cái điều này. Xem anh em đã nhận được Đức Thánh Linh chưa? Đức Thánh Linh có giáng xuống trên họ chưa? Ở à, tại đây chúng ta thấy trong chương 19 Phaolô cũng tìm điều này. Bởi vì tôi tin một cách rất là chắc chắn là lời của Đức Chúa Trời. Đó là bắt em Đức Thánh Linh là nhận sự giáng đổ của Đức Thánh Linh ở trên cuộc đời của một người là điều không thể thiếu. Cho nên các sứ đồ tìm cho bằng được. Và khi thấy anh em của mình chưa kinh nghiệm thì họ đã giúp đỡ. Và chúng ta thấy ở tại đây có một sự khác biệt đó là à, đối với chúng ta là những người tin, khi chúng ta tiếp nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống, thì Thánh Linh của Chúa ngay lúc đó có thể đến ở bên trong chúng ta để tái sinh chúng ta, để kết quả à, trái của Thánh Linh ở trong cuộc đời của chúng ta. Rồi Ngài ở cùng để dẫn dắt chúng ta, để dạy dỗ chúng ta. Nhưng mà có điều mà cha hứa ở trong sách Giô-ên chương 2 và Chúa Giêsu nhắc lại trong công vụ chương 1 câu 4 câu 5 và câu số 8. Thì chúng ta thấy rằng một kinh nghiệm khác hơn, một cái kinh nghiệm được Đức Thánh Linh giáng đổ xuống một cách đầy dạy trên họ. Và cái dấu hiệu mà chúng ta thấy à, luôn được tìm thấy đó là họ nói tiếng lạ và nói lời tiên tri. Họ nói một thứ ngôn ngữ họ chưa bao giờ học. Và cái sau đó thì chúng ta thấy cặp theo đó là họ nói tiên tri. Thì à, đúng như lời của à, Joel đã báo trước khi Đức Chúa Trời truyền lệnh cho ông để viết cho dân sự của Chúa. Thì chúng ta thấy rằng con trai, con gái của chúng ta hết thảy đều sẽ nói tiên tri. Khi nhận điều tra hứa thì đây là một trong những cái kết quả mà chúng ta thấy luôn cặp theo. Rồi chúng ta thấy Chúa Ngài cũng bảo với à, các môn đồ của Ngài, người tin thì sẽ được các dấu lạ này và một trong các dấu lạ là họ sẽ lấy tiếng mới mà nói. Thật ra chúng ta thấy ở tại đây, đây là vấn đề ưu tiên quan tâm hàng đầu của các sứ đồ. Thì chúng ta cầu nguyện để hội thánh của Chúa ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ trở lại với nguyên tắc của Đức Chúa Trời. Vì chúng ta đọc lời của Chúa công vụ các sứ đồ cũng như chính lời của Chúa Giêsu ngày nói đó mô tả cho chúng ta thấy nếu không có thánh linh, nếu không có sự tuôn đổ của quyền năng Đức Thánh Linh, chúng ta không thể làm làm một nhân chứng hiệu quả cho Chúa được. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con, các con sẽ được mặc lấy quyền phép và làm nhân chứng cho ta. Nếu đây là điều ưu tiên đối với Đức Chúa Trời, Ngài phải dùng tiên tri Joel để báo trước. Gần 700 năm trước khi Chúa Giêsu Ngài Giáng sinh làm người và hội thánh của Chúa được thành lập. Thì đối với Chúa đây là điều không thể thiếu được. Và Ngài đã lên kế hoạch để báo trước có nghĩa là Ngài muốn con dân của Chúa có sự mong đợi. Để xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta buổi tối hôm nay chúng ta cũng cầu nguyện xin Chúa cho để con cái của Chúa trong hội thánh ngày hôm nay à, VBC Hiếu Sinh của chúng ta nói riêng và Thánh của Chúa chung thì sẽ kinh nghiệm được phước hạnh này. Tôi đeo đuổi và cầu nguyện à, cũng như là giảng dạy để dọn đường. Xin Chúa cho có một triệu cơ đốc nhân Việt Nam của chúng ta là những người được bắt tem trong Đức Thánh Linh. đối với tôi đây là việc nó đem lại cái hiệu quả, nó đem lại à, quyền năng của Chúa trong đời của hội thánh đầu tiên, của các sứ đồ và tôi cũng kinh nghiệm điều này cho nên tôi đeo đuổi và kêu gọi anh chị em chúng ta cầu nguyện cho chính mình và cầu nguyện cho hết thảy anh chị em trong hội thánh à, của Chúa ở tại hội thánh địa phương của chúng ta cũng như hội thánh chung. Vì cho đến giờ phút này còn nhiều nơi đã bị mắc mưu của Satan. Nó biết cái bắp tem trong Đức Thánh Linh đem lại quyền năng rất lớn và con gái của Chúa sẽ trở nên mối đeo dọa cho nó. Cho nên nó chụp mũ cái phước hạnh mà Chúa ban, điều cha hứa, điều mà Chúa Giêsu ngài đã nói Giăng bắt tem cho các người bằng nước nhưng trong mắt ngài Ít ngày các người sẽ được bắt tem bằng Đức Thánh Linh Để mà có những người họ đứng tại tòa giảng Họ giảng ngược lại hết tất cả như rồi Thì chúng ta biết rằng sao Satan tìm đủ nguồn cách Để ngăn trở con cái của Chúa bước vào trong phước hạnh này thì xin Chúa ngài ban ơn để chúng ta cũng sẽ có một cái tấm lòng quan tâm như Führer và Giăng như Phaolô tại đây. Chúng ta thấy khi ông đến Epheso lần này thì ông đặt cái câu hỏi này. Mà đó là điều đầu tiên ông nêu ra với họ. Thì như vậy nó phải là việc rất là ưu tiên đối với sứ đồ Phaolô phải không chứ Amen. Ông hỏi từ khi anh em tin đã nhận được Đức Thánh Linh chưa? Câu trả lời của họ là cũng chưa có nghe nói về Đức Thánh Linh nào. Thì ông hiểu rồi. Bởi vì họ đã chỉ tin đến cái chỗ dừng lại của dân Baptist là người đã nói ta không xứng đáng để mở dây dài của Ngài. Ngài chính là đấng sẽ đến làm bạc tem cho các ngươi bằng đức thánh linh và bằng lửa. Cho nên tại đây chúng ta thấy Apollo rồi 12 môn đồ tại Epheso họ được ảnh hưởng bởi chức vụ của Giăng Baptist. Tức là họ có nhận bắp tem ăn năn để được tha tội được. Nhưng mà đi xa hơn để sẵn sàng để đón nhận chức vụ của Đức Chúa Giêsu Christ và đấng mà Giăng giới thiệu. Có hai công tác Ngài là chuyên con của Đức Chúa Trời đến để cất tội lỗi thế gian đi. Nhờ đó mà chúng ta được cứu. Rồi ông giới thiệu cho dân chúng trong lúc bây giờ đã kéo đến để nghe ông giảng giải. Ngài sẽ là đấng làm bắp tem cho các người. Ngài là baptizer, Ngài là đấng làm bắp tem bằng Đức Thánh Linh cho các người. Để chúng ta thấy, à, chúng ta nhận hai công tác này của Chúa, được cứu và được đầy dạy Đức Thánh Linh, được bắp tem Đức Thánh Linh thì mới khiến cho đời sống chúng ta hiệu quả được. Sứ đồ Phaolô ông quan tâm đến điều này và Chúng ta để ý đến khi ông thấy được cái, cái thiếu sót của họ, ông đã giúp đỡ để hoàn chỉnh đức tin, để họ tin nơi Chúa và chịu bắp tem à, nhân danh Chúa là Đức Chúa Giêsu. Thì chúng ta thấy rằng họ bây giờ họ đủ điều kiện và Phaolô đã đặt tay lên thì Đức Thánh Linh đã giáng trên họ, khiến cho họ nói tiếng lạ và lời tiên tri. Tổng cộng có 12 người. Cảm ơn Chúa. Nhưng mà đây cũng là một cái à, một cái thống kê, một con số để giúp đỡ cho chúng ta thấy được 12 người này cộng với lại sứ đồ follow thì chúng ta thấy rằng việc kế tiếp diễn ra sau khi ông mang họ về tường trường Tiranu để dạy dỗ họ lời của Chúa thì chúng ta thấy câu số 10 chép việc này tiếp tục trong 2 năm rồi chúng ta để ý đến chữ đến nổi ở tại đây cảm ơn Chúa trong vòng 2 năm thôi thì cái kết quả lan rộng ra bởi vì họ học lời của Chúa có nguyên tắc, có hệ thống. Chứ không phải học lẩm bẩm chỗ này chỗ kia. Nhưng mà chính vì việc đó đó, xây dựng họ được vững vàng trong Chúa. Và cái kết quả đó là chỉ trong vòng 2 năm thôi thì đạo của Chúa đã mọi người ở Asia, cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp đều được nghe đạo của Chúa. Một cái sức mạnh lan tràn rất là mạnh mẽ trong ơn của Chúa. Sự phục hưng ở tại Epheso là sự phục hưng lớn nhất trong chức vụ của Phaolô đã lan rộng cả vùng của thế giới như lời của kẻ chống đối là Demetrius à, sách động quần chúng để chống lại ở trong cái cuộc nổi loạn đó thì Demetrius đã nói như thế này trong công vụ chương 19 câu 26 đến 27 nhưng các bạn đã thấy và nghe không những tại Epheso mà hầu như cả Asia tên Phaolô này đã thuyết phục và làm cho nhiều người lầm lạc nó nói rằng các hình tượng bởi tay người làm ra chẳng phải là các thần Câu 27 Như vậy chẳng những việc kinh doanh của chúng ta có nguy cơ bị mất uy tín mà đền của đại nữ thần đi anh cũng bị kinh thường rồi sự vĩ đại của nữ thần được toàn cõi Asia cùng cả thế giới tôn kính đều sẽ tiêu tan chúng ta thấy cái sức mạnh ở tại đây thì tà đạo để chúng ta không thể nào à, làm cái gì khác hơn được là phải đối phó với nó bằng chính lời của Đức Chúa Trời vì lời của Chúa là chân lý để soi sáng cho và giúp đỡ cho người ta có thể nắm bắt được. Và Demetrio đã nhìn nhận cái công việc của sứ đồ Phaolô thì à, ông đã khuyến khích cho người nghe ông một cái bằng một cái lẽ thật rất là quan trọng đó là hình tượng bởi tay con người làm ra chẳng phải là các thần. Chuyện đơn giản với anh chị em Tôi nhắn cho chúng ta ngày hôm nay Bởi vì chúng ta đã biết lời của Chúa Chứ hồi xưa trước khi biết lời của Chúa đó Thì uh, tượng thì người ta tin rằng nó linh thiêng lắm Mặc dù nó là cục đất sét Nhưng mà không nói rằng mình bỏ tiền ra để mua về Nhưng mà mình thỉnh nó về Cái chữ thỉnh ở đây là long trọng lắm á ừ Thỉnh nó về Rồi chúng ta thấy rằng người ta làm một cái nơi cao Để để nó lên và người ta thờ lại Thì nếu mà người ta hiểu ra rằng Những cái hình tượng bởi tay người làm ra chẳng phải là các thần đó Thì chúng ta thấy rằng người ta sẽ không làm Nhưng mà ở dưới cái, cái tầm ảnh hưởng của nó khiến cho người ta thấy nó là thần chứ không phải là đơn giản nhưng mà trong trường hợp ở tại thành Ephesos tại đây thì cái hình tượng mà người ta đa số thờ lại đó là do nữ thần đi ảnh Đức Thánh Linh đã giải phóng nhiều người để họ tự do thờ lại đã từng à, thờ lại một cái nữ thần được tôn kính nhiều nhất ở mọi nơi, mọi thời đại từ trước cho đến bây giờ đó là nữ thần Dian à, người ta tin đó là vợ và là mẹ của Nimrod thì chúng ta học ở trong cựu ước chúng ta có thể nghe và nhắc đến cái tên này được biết đến nhiều nơi trên thế giới bằng nhiều tên khác nhau ở tại à, Ai Cập nó là Iris ở tại Ả Rập nó là Lạt và Kubala Sebele Heba và Artemis ở Anatolia và Dian ở La Mã và chúng ta thấy Việt Nam của chúng ta bây giờ cũng có hai nữ thần này Quán âm Bồ Tát và Maria Đây là một trong những cái tôi tin rằng sự lan tràn của việc người ta thờ lại một cái nữ thần như vậy bởi vì à, một trong những danh xưng khác của đi anh đó là thánh mẫu nghe quen không chưa hay là nữ vương trên trời người ta tin rằng tượng của Đi Anh từ trời rơi xuống. Chúng ta xem công vụ chương 19 câu 35. Lúc ấy ông thư ký thành phố bảo dân Chúng yên lặng và tuyên bố Thưa đồng bào Epheso Ai lại không biết thành Epheso là người canh giữ đền thờ của đại nữ thần Đi Anh và tượng của nữ thần từ trời giáng xuống sao. Ok. Quê của tôi thì cũng có cái bà chú xứ cũng có một cái xúc xứ giống như vậy. Đó là có một cục đá từ trời rớt xuống ở trên núi Sam và người ta kêu gọi phải bao nhiêu à, những người trai, những người trẻ mà còn đồng trinh thì à, mới có thể lên để mà khiêng tượng bà xuống mặc dù nó chỉ là cục đá thôi rồi người ta khiêng xuống à, có thể di chuyển được cho đến khi đến nơi mà bà muốn ở đó lâu dài thì thình lình cái cục đá nó trở nên rất là nặng người ta không khiêng được nữa rồi người ta lấy xi măng người ta tôm lên tô lên rồi à, đánh phấn thoa son đội mão miệng cho gọi là bà chú xứ của núi sạp thì chúng ta thấy cũng có những cái kỳ tích như trong trường hợp ở tại đây của đi anh thì chúng ta biết rằng người ta nói rằng tượng này từ trời rớt xuống um, chính những điều đó nó tạo nên trong cái tấm lòng của người tin có một cái gì đó kỳ bí về việc này vì chúng ta để ý đến chức vụ của sứ đồ Phaolô được Chúa ngài dùng trong quyền năng của Đức Thánh Linh để bẻ gãy cái ảnh hưởng của đi anh ở trên lòng của người ta thì chúng ta thấy rằng sứ đồ Phaolô đã được Chúa ngài sử dụng để có thể rao giảng đạo của Chúa và thi thấu quyền năng của ngài đem lại một cái sự phục hưng trong chức vụ Phaolô là lớn biết bao bởi vì chúng ta biết rằng không thể nào có thể đánh hạ được cái tà linh ờ, người đàn bà này, nữ thần này, trừ trường hợp chúng ta thấy được ảnh hưởng bởi sự phục hưng của đạo của Chúa. Lan rộng ra trong ơn của Chúa, trong phước hạnh của Ngài. Và trong phần khấn thân này thì chúng ta thấy Epheso người ta đem đốt những cái sách vở, những cái tài liệu mà tượng chạm đó thì công vụ chương 19 câu số 19 cho chúng ta thấy một cái số tượng cũng khá đặc biệt ở tại đây. Có một số người trước kia hành nghề phù thủy, đem sách vở của họ đốt ở trước mặt mọi người. Người ta tính trị giá các sách đó lên đến 50.000 miếng bạc. Chúng ta nhớ là gần 2.000 năm về trước. Đây là một số tiền tính lại rất lớn tính theo sở giá của ngày hôm nay. Thì như vậy chúng ta thấy rằng à, người ta chẳng những bỏ quay trở lại cùng Chúa mà họ cũng giải nghệ luôn. Bởi vì họ được thuyết phục một cách sâu xa, đi ăn không phải là à, chân thần họ đã tiếp nhận Đức Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa đời sống và trở lại thờ phượng Đức Chúa Trời hàng sống thì chúng ta thấy rằng có một cái sự thay đổi lớn như vậy. Cảm ơn Chúa. Phục hưng sẽ đem lại một quốc gia trở về chánh đạo sẽ có cùng một ảnh hưởng như đã xảy ra tại Ephesos. Với chúng ta cầu nguyện điều này, xin Chúa nghe ban ơn. À, trong một khải tượng năm 2005, khi tôi ngồi ở trên mũi chuyến xe bus, quan sát thấy người Indonesia lũ lượt kéo vào trong sân vận động bóng đá quốc gia của họ trên 120.000 người đi vào để tham dự buổi cầu nguyện đó và nối kết luôn trên 900 thành phố à, để à, người ta có thể nhóm lại để thờ phượng thì ngay trong lúc tôi đang ngồi đó thì Chúa cho một ngày thì à, dân tộc Việt Nam của chúng ta người ta sẽ rời đình miếu chùa chiền để kéo vào nhà thờ bởi vì có một cái sự thuyết phục rất là lớn đó là đạo của Chúa là đạo quyền năng cho nên chúng ta cầu nguyện xin Chúa cho để điều này sẽ xảy ra cho đất nước Việt Nam của chúng ta. Chúng ta cảm ơn Chúa vì đã bắt đầu. À, ở miền Tây bây giờ người ta nói rằng đạo tinh lành của Chúa là tinh lành quyền năng. Cảm ơn Chúa. Bởi vì người ta chứng kiến rất là nhiều điều lạ lùng mà Chúa ngài đã làm. Cảm ơn Chúa. Tối hôm Chủ nhật anh Sơn có làm chứng thêm câu chuyện khác mà chúng ta đã nghe. Đó là uh, khi những người mà bác sĩ và bệnh viện đã che rồi thì thay vì cho họ về nhà thì người ta thường giới thiệu cho họ để như là còn nước còn tát đó là đưa đến nhà thờ tinh lành vì tại đó người ta sẽ cầu nguyện cho quý vị có thể được lành mà có nhiều trường hợp họ đã sử dụng xe cứu thương của bệnh viện để chở những con người này đến bệnh viện cảm ơn Chúa đoàn của chúng ta đã chứng kiến là người ta chở một cái người sắp xếp là không không hơi thở đã rất yếu rồi đến khách sạn chỗ mà chúng ta tổ chức đạo xe cứu thương của bệnh viện chở bệnh nhân đến điểm nhóm của người tin lành của chúng ta. Anh chị em thấy đó là điều mà trong công vụ chương 19 này đã thể hiện thì à, chúng ta cũng có cơ hội để nếm trải và chúng ta cầu nguyện xin Chúa ngày mở rộng càng hơn ở trong ơn của Chúa. À. Nếu chúng ta về hội thánh thiên ái chúng ta cũng sẽ nghe những câu chuyện như vậy làm chứng lại. Rồi những người được chữa lành đó họ tình nguyện ở lại nấu cơm chuẩn bị thức ăn cho những người khác đang nằm đó để chờ hội thánh cầu nguyện để nhận cái sự chữa lành bởi vì hầu như hàng ngày thì từ bệnh viện bệnh viện ở gần đó người ta cho xe cứu thương chở người qua hoặc là cho những người thân nhân à, địa chỉ để họ đem xuống xuồng xuống à, tâm bản để ghé ở trước bởi vì trước cái nhà thờ thiên ái thì có một con rạch và người ta đã đem những người bệnh lên thì chúng ta cảm ơn Chúa vì những công việc như vậy đã à, thể hiện và rất là nhiều người đã được chữa lành ở trong cái cơ hội cuối cùng của họ đó. À, cảm ơn Chúa nhờ vì à, đạo của Chúa, hội thánh của Chúa cũng đã làm một cách liên tục. Nó không phải lỗm chỗm nhưng mà thường xuyên đến độ. Cái tiếng đồn nó đồn ra tới bệnh viện và người ta thấy rằng rất là nhiều người đã được kết quả, đã được lành. Cho nên họ đã giới thiệu. Cảm ơn Chúa. Và một cái điều khác nữa, chúng ta cũng cầu nguyện xin Chúa ngài cho đó là các tài xế taxi nếu chúng ta đến thành phố Cà Mau và chúng ta gọi một chiếc xe taxi và nói rằng chở tôi đi đến nhà thờ tinh Lành thì họ sẽ đặt câu hỏi là tinh Lành chữa bệnh hay là Tử Lành không chữa bệnh họ biết rõ như vậy và họ sẽ đưa đến một cách chính xác tài xế taxi tài xế xe đò à, những người của bệnh viện những à, nhân viên à, của bệnh viện họ thấy được cái niềm hy vọng cho những con người đã um, được y khoa cho biết là y khoa không còn giúp gì họ. Không còn có cái gì y khoa, bác sĩ, thuốc men có thể giúp cho họ được. Nhưng người ta lại tin rằng quyền năng của Đức Chúa Trời có thể làm được công việc đó. Cho nên chúng ta cầu nguyện để Chúa Ngài cũng sẽ làm việc với chúng ta trong ơn của Ngài. Bởi vì chúng ta thấy những điều đã diễn ra trong cuộc đời và chức vụ của sứ đồ Phaolô mà chúng ta thấy lời của Chúa ghi lại cho chúng ta à, một cái hết sức là được khích lệ tại đây đó là thánh linh đức chúa trời cậy tay follow để làm những phép lạ lớn lao cảm ơn chúa xin chúa ngài cho để điều này cũng sẽ thể hiện ra một cách lớn lao ở giữa chúng ta hội thánh của chúa ngày hôm nay 19 từ câu 11 đến 12 Đức Chúa Trời dùng tay follow làm các phép lạ phi thường Phép lạ đã lạ rồi Mà còn thêm chữ phi thường Bởi vì nó rất là đặc biệt Câu 12 Đến nỗi người ta lấy khăn và áo choàng của ông Đã dùng Đặt trên các bệnh nhân Thì bệnh tật biến mất Và tà linh bị trục xuất khỏi họ Cảm ơn Chúa Trong uh, kinh nghiệm của cá nhân tôi Thì uh, đã thấy được những việc tương tự như vậy xảy ra. Thì anh chị em chúng ta trong những ngày đại hội anh chị em không lấy lầm lạ thì thấy có những con gái của Chúa họ đến dự đại hội họ có người thân thương không có cơ hội đến dự đại hội cần được chữa lành cần được giải cứu thế nên thường là họ mua những cái chiếc áo thun của đại hội họ đem vào và nhờ chúng tôi đặt tay chuyển tải cái sự sức giàu của Chúa ở trên vật thể này Bây trong trường hợp của sứ đồ Phaolô tại đây chúng ta thấy rằng trên khăn và áo của ông. Để cảm ơn Chúa. Tôi thấy được à, anh chị em chúng ta làm chứng lại cái kết quả của việc những cái chiếc khăn và những chiếc áo này đã đem lại sự chữa lành cho những người thân thương của họ. À, giải cứu có một bà mẹ, có một người con trai nghiện chơi video game à, hơn 6 năm nó không đi ra khỏi phòng của nó. Gia đình thì có giống như cho ăn nó giống như đi thăm tù đem một cái mâm thức ăn đến gõ cửa ngay chỗ cái cửa phòng của nó rồi bỏ đi thì chút sau nó mở cửa ra nó bưng cái dĩa thức ăn vô nó ăn nó giấu mình ở trong cái phòng đó hơn 6 năm không bước ra rồi cảm ơn Chúa thì à, người mẹ à, thấy có một sự hướng dẫn từ Chúa trong lòng của mình một ý tưởng là mua một cái bộ ra giường và đem đến nhờ chúng tôi đặt tay cầu nguyện em điều rất là kỳ diệu xảy ra là khi bà về đến nơi bà vào và bà thay cái ra giường đó thì người con trai của bà nằm ngủ tối đêm đó Sáng hôm sau thức dậy mắt nó mở ra như là bừng tỉnh sau một cái cơn giấc ngủ mê của của nghiện à, video game. Em đi ra và đem hết tất cả những cái à, video game console hơn 5.000 Mỹ Kim đập phá và tiêu diệt hết. Rồi cảm ơn Chúa vì những chuyện như vậy vẫn còn xảy ra trong ngày hôm nay. Bởi vì Chúa có thể dùng follow và Chúa cũng có thể dùng chúng ta. Và cái điều làm cho Follow có thể được Chúa Ngài sử dụng như vậy. Thì chúng ta thấy ở tại đây, khi chúng ta hội đủ điều kiện, Chúa cũng có thể sử dụng chúng ta. Vì Đức Chúa Trời Ngài không tay việc, Ngài làm cho một người, Ngài cũng làm cho mọi người. Khi chúng ta hội đủ điều kiện, Đức Chúa Trời Ngài sẽ làm việc với chúng ta. Trong trường hợp tại đây, Chúa cậy tay follow. Đây là một cái từ mà chúng ta thấy hơi lạ phải không? Chúa cậy tay em follow để làm các phép lạ phi thường. Nhưng mà chỗ này thì chúng ta thấy rằng ông follow không có mặt ở tại đó. Nhưng mà anh em lấy áo và khăn của ông Đem đắp ở trên người bệnh, trên người bị quỷ ám Thì họ được tự do, họ được sự chữa lành Cảm ơn Chúa, xin Chúa nghe ban phước Để mức độ của sự chữa lành Có thể thể hiện ra một cách lớn lao như vậy ở Trong ơn của Chúa Đó là một điều khác nữa Càng học công vụ các sứ đồ và học về lịch sử của hội thánh của Chúa Tôi càng được thuyết phục Không có cách nào khác anh chị em Ngày hôm nay người ta nhờ cậy vào trong những cái phương pháp của con người nhưng mà đạo của Chúa luôn luôn là muốn được phát triển và mở rộng một cách ảnh hưởng lớn lao như vậy thì phải có dấu kỳ phép lạ cặp theo. Họ đến bằng việc được báp tem trong Đức Thánh Linh. Cho nên xin Chúa nghe cho để tôi hôm nay chính chúng ta cũng được thuyết phục. Tại chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời Ngài khôn hơn chúng ta nhiều. Và Ngài đã chọn như vậy. Tôi cũng đã đọc hết Kinh Thánh và nghiên cứu thì thấy rằng không có cái giai đoạn cuối mà Đức Chúa Trời nói rằng các con ơi, bây giờ chúng ta phải relevant, chúng ta phải ờ, gần gũi và thực tế đối với cái nhu cầu của con người ngày hôm nay. Cho nên cái việc bắt tay em Đức Thánh Linh, cái việc mà uh, thi thố quyền năng trong việc chữa lành giải cứu đó, những chuyện đó là chuyện của thời cổ xưa. Bây giờ nó lạc hậu rồi, nên các con bây giờ phải làm phương pháp mới. Không. Đức Chúa Trời không thay đổi. Ngài đã truyền lệnh cho hội thánh của Chúa phải ở lại thành Jerusalem đảm bảo được nhận điều tra hứa rồi ra đi trong quyền năng của Chúa. Nhưng khi Đức Thánh Linh dán trên các ngươi Các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép bắt đầu làm chứng về ta tại Jerusalem Tức là cái nơi gần gũi nhất mà các sứ đồ đang sống Đang sinh hoạt Hội thánh đầu tiên được thành lập Cả xứ Jude Lan rộng hơn Rồi chúng ta thấy xứ Samari Rồi đi xa hơn cái vòng tròn đồng tâm này đó Đến tận cùng thế giới Thì Chúa ngày không nói rằng à, Chỗ này thì các con làm được điều này Còn chỗ kia thì các con phải đổi phương pháp Không biết Chúa Trời chỉ có một phương pháp thôi Xin Chúa cho để điều này nó thuyết phục vào trong tấm lòng của chúng ta Để chúng ta rồi cũng sẽ quan tâm như phi và Giăng Như các sứ đồ còn ở lại Jerusalem Cũng như là trong trường hợp của sứ đồ Phaolô trong công vụ chương 19 này Cảm ơn Chúa Thì chúng ta đi vào ít nhất là năm điều, sáu điều mà chúng ta cầu nguyện buổi tối hôm nay Phục Hưng đã bắt đầu khi Phaolô giúp điều chỉnh đức tin và đặt tay trên 12 môn đồ Cả 12 người đều được đầy dạy được Thánh Linh nói tiếng mới và tiên tri theo như công vụ chương 16 câu 6 đến câu 7. Chúng ta cầu nguyện xin một sự tuôn đổ tươi mới Đức Thánh Linh để VBC Houston được sử dụng cách lớn lao. Xin Chúa nghe cho để chúng ta sẽ tha thiết và mong đợi Chúa Ngài sử dụng chúng ta trong mức độ mà Chúa Ngài đã làm. Thứ hai, Phaolô giảng dĩ giảng dạy trong nhà hội trong 3 tháng cho đến khi những người chống đối ra mặt. Ông đã đem các môn đồ đến trường Tiranu, ở đó ông đã dạy dỗ trong 2 năm. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa ban một tấm lòng chịu học hỏi và chịu huấn luyện trên UBC Houston của chúng ta. Ngày hôm nay mình nói chuyện, chúng ta mở một cái cuối tuần để dạy một cái môn nào đó thì chúng ta thấy rằng đã có cái sự chống đối rồi. và đây chúng ta thấy là bao nhiêu lâu anh chị em? Trong hai năm. Mà chúng ta thấy dường như là hàng ngày ấy, Tao biết họ đi làm xong rồi buổi tối về thì follow dạy đạo của Chúa, dạy lời của Chúa cho họ. Chúng ta không biết cách nào. Nhưng mà chúng ta thấy tại đây là đây là những con người có tấm lòng chịu học hỏi. Um, tiếng Anh dùng chữ là bendable. Tức là những người mà có thể uống được, bẻ cong được. Để rồi họ unbreakable, họ không bị bẻ gãy. Ngày hôm nay chúng ta thấy có nhiều người đời sống bị gãy đổ một cách rất là dễ dàng bởi vì thiếu cái tinh thần chịu học hỏi lời của Chúa. Lời của Chúa sẽ khiến cho chúng ta đứng vững ở trong ơn của Ngài. Thứ ba chúng ta thấy những phép lạ khác thường và sự chữa lành đã xảy ra ở trong công vụ 19 câu số 12. Chúng ta cầu xin Chúa cùng làm việc cậy tay BBC Houston để làm những phép lạ khác thường hay là phi thường. Amen anh chị em. Anh chị em dám xin điều Đức Chúa Trời Ngài sẽ làm cho hội thánh của Chúa. Dạ. Cảm ơn Chúa. Thứ tư, Chúa cho họ thấy tất cả những ai không có một mối liên hệ thật với Đức Chúa Giêsu thì không có quyền ở trên quỷ và các quỷ đã đánh đập và thắng những người mạo danh Đức Chúa Giêsu mà trị nó như trường hợp của bảy con trai của thầy tiết lễ Seva đã tìm cách đuổi quỷ quỷ đã nhào bán chúng ở trong công vụ chương 19 câu số 15 xong quỷ dữ đáp lại rằng ta biết Đức Chúa Giêsu ta rõ Phaolô là ai nhưng các ngươi là kẻ nào Tại vì họ nhân danh Đức Chúa Giêsu mà follow rao giảng để trị quỷ. Cả hai đều là tinh thành lan thôi à. Chứ không phải kinh nghiệm một cách cá nhân. Danh của Chúa là danh quyền năng. Nhưng mà phải là những người con Chúa, những người có một mối liên hệ mật thiết, một cái mối quan hệ thật, rất thật với Chúa. Chúng ta sử dụng thì quỷ nó mới sợ. Thế quỷ nó trả lời nó nói rằng Đức Chúa Giêsu ta biết. Chúng ta thấy như trong trường hợp ở trong mát chương 5 quỷ thấy Đức Chúa Giêsu đi đến thì nó ở trong cái người bị quỷ ám đó nó la lên nó thấy ngài đến để làm khổ chúng tôi trước giờ chúng tôi sao tôi biết thầy là con của Đức Chúa Trời nó biết Đức Chúa Giêsu rất rõ quỷ nó biết Chúa Giêsu bởi vì chắc chắn nó phải biết ngài rồi Phaolô thì nó cũng biết rõ Phaolô bởi vì đây là tối tới của Chúa đây là môn đồ sứ đồ của Chúa được Chúa chọn để sai phái đi ra để đem tin lành của Chúa đến cho dân ngoài thì quỷ tại đây chúng ta thấy nó hỏi một cái câu hỏi rất là ý nhị tại đây ta biết Đức Chúa Giêsu ta rõ Phaolô là ai nhưng các ngươi là kẻ nào I don't know you ở chỗ này thì tôi thường kể cho anh chị em cái câu chuyện mà lúc đầu đó chưa hiểu tới cái sức mạnh của cái điều mà ma quỷ nó thấy ở đây thì à, tôi ban đầu cũng hơi buồn khi à, Chúng tôi dự đoán là mình có thể tham dự vào trong một cái à, ca đuổi quỷ đầu tiên. Việc này xảy ra vào năm 1987. Thì tôi chạy đến với một sư à, Eddie Smith. Tôi nói tôi sắp sửa đối diện với một ca giải cứu. Và tôi chưa có kinh nghiệm trong việc này, xin ông cầu nguyện cho tôi. Ông nói lại đây. Ông nắm tay tôi cầu nguyện. Là Chúa, Xin khiến cho cả quả ngục nó biết Quỳnh Quốc Khánh là ai. Amen. <laughs> Tôi thử không cầu nguyện cái gì ly kỳ chú sức giàu, chú ban ơn, chú ban thẩm quyền. Mà đấy là một cái sự thật rất là thật phải không chứ? Chúng ta sẽ hiệu quả trong công việc chúng ta trị quỷ khi tất cả các quỷ ở trong quả ngục nó biết chúng ta là ai. Bởi vì khi chúng ta, nó biết chúng ta, nó biết đấng Christ đang ở trong chúng ta, chúng ta đuổi nó mới đi. Cho nên là Ông cầu nguyện điều đó Ngắn gọn Tôi bước đi ra về Ngày hôm đó cũng buồn trong lòng Tưởng ông cầu nguyện cho mình cái gì Mình đi tìm ông để nhờ cầu nguyện Ông cầu nguyện có một câu hết sức ngắn như vậy Nhưng mà càng suy nghĩ càng thấm thiết Ông cầu nguyện cho điều mà tôi thật là cần Bởi vì à, trừ trường hợp nó biết tôi là ai trong Đấng Christ Thì tôi mới có thể kết quả được trong việc trị quỷ này Tôi cầu nguyện điều đó cho anh em Chúa như cho được tất cả chúng ta, con cái Chúa của VBC Houston. Chúng ta um, khi nói đến mình là người đi sinh hoạt trong hội thánh VBC Houston, anh em của chúng ta nhiều nơi trên thế giới, họ đã biết cái mức độ và khả năng của anh em rồi. Có nhiều người về kể lại cho tôi khi đi đến một cái thành phố khác, đi uh, vacation, đi thăm gia đình, đi nhóm lại ở một cái hội thánh địa phương, người ta hỏi gì chứ ở tại Houston đi nhóm ở đâu? ở chỗ của mục sư Quỳnh Quốc Khánh của VBC Houston nó ô tốt quá tí nữa mời anh cầu nguyện nha nếu chúng ta được biết là thuộc viên của VBC Houston mà đã có cái tốt đẹp như vậy chúng ta cầu nguyện xa hơn nữa Chúa cho tất cả chúng ta VBC Houston của chúng ta đều được biết là chúng ta có một mối liên hệ rất thật với Đức Chúa Giêsu thật đến độ quỷ nó biết chúng ta là ai ta biết Đức Chúa Giêsu, ta rõ Phaolô là ai. Trong trường hợp của bảy con trai của thầy tế lễ tại đây. Bảy con trai của thầy tế lễ chứ không phải là con trai thường nhanh không Nhưng mà chức tế lễ hay là con của mục sư không đem lại hiệu quả trong việc trị hủy. Nhưng mà phải là những người có một mối liên hệ mật thiết với chính Chúa. Và thế giới tu tâm nó phải biết chúng ta là ai. Cảm ơn Chúa. Điều thứ năm, chúng ta cầu nguyện. Điều này đã khiến nhiều người đến với Đức Chúa Jesus Christ và họ đốt những sách vở của tà đạo trị giá lên đến 50.000 đồng bạc. Cho nên cầu nguyện xin sự phụ hưng càng quét công việc của tà đạo. Amen Chúa. Để à, những điều mà chúng tôi đã từng bận rộn trước đây Chúa sẽ cho chúng ta bận rộn trở lại. Đó là chúng tôi phải đi vào dọn dẹp những cái tiệm, à, những cái cơ sở làm ăn của anh chị em của chúng ta. Hạ những cái bàn thờ, hủy diệt những cái lá bùa. Bởi vì à, Người ta thấy quyền năng của Chúa cao hơn những gì họ nhờ cậy Trong trường hợp tới đây thì chúng ta thấy người ta đem đốt những cái sách vở của tà đạo Giá lên đến 50.000 đồng bạc Xin Chúa cho điều này cũng sẽ xảy ra Cảm ơn của Chúa Amen anh chị em Chúa cho để chúng ta được biết đến Hồ Thánh mà chúng ta đã dẹp được nhiều bàn thờ nhất Điều này có nghĩa là chúng ta đã giúp đỡ cho rất là nhiều người Họ từ bỏ hình tượng mà trở lại thờ phượng Đức Chúa Trời hàng sống. Cảm ơn Chúa. Thứ sáu, ngọn lửa đốt, những rác rến này đã tạo nên một cuộc nổi loạn. Những người thợ bạc đúc tượng của nữ thần đi anh thấy công việc của mình bị đe dọa, đã gây loạn. Nhưng mà một cuộc phục hưng lớn luôn tạo nên nhiều xúc cảm và vang động. Thật là không thể nào có thể che giấu được một cuộc phục hưng. Sa tăng cũng không dễ dàng ngăn chặn được sự phục hưng từ nơi Chúa. Điều duy nhất có thể giết chết sự phục hưng đó là các thánh đồ đã bỏ tình yêu ban đầu vì chúng ta thấy trong vòng một thời gian ngắn 30 năm sau thì Chúa Giêsu ngài đã có thư tín của ngài cho bảy hội thánh ở trong sách Khải Quyền đó thì thành phố Ephesus lúc bây giờ được biết và được thấy ảnh hưởng đạo của Chúa ra cho khắp cả xứ Asia mọi người đều được nghe đạo của Chúa thì 30 năm sau Đức Chúa Giêsu ngài đã khiển trách hội thánh này ở tại Epheso trong Khải Quyền chương 2 câu 2 đến câu số 5 là họ đã bỏ tình yêu ban đầu. Như tôi nói lúc đầu, cái việc bỏ tình yêu ban đầu, việc chúng ta đi thối lui, việc rất dễ xảy ra. Mà cảm ơn Chúa, Chúa cũng biết điều này, Ngài cho ghi lại những phần này trong Kinh Thánh để giúp cho chúng ta những nguyên tắc để chúng ta trở lại. Để chúng ta thấy mình đã yếu đuối nguội lạnh, quay trở lại. Thấy mình đã xa cách Chúa, quay trở lại. Để không vì nhu cầu đòi hỏi mà mình tham chiến trong một cái ca trị quỷ thì nó có thể nó đánh mình tơi tả bởi vì hồi trước là có kết quả hồi trước đi chung với một sư khánh thấy đuổi có kết quả nhưng mà bây giờ mình phải tự giải quyết vấn đề này mà mình không có mối liên hệ mật thiết với chúa đó thì coi chừng chúng ta có thể bị tấn công nên chúng ta cẩn thận cũng như cầu nguyện xin chúa nhà ban phước trên chúng ta chúng ta thấy Demetrio gây rối loạn ông thấy cái nồi cơm của mình bị sư đồ follow phá và cái nghề của anh là đúc tượng đi anh Bây giờ follow Ông đã giảng đó là Những cái hình tượng con người làm ra không phải là thần Thì ông xách à, động quần chúng là Phải tấn công cái nhóm người này Thì à, chúng ta thấy rằng Chúa Ngài cũng đã dùng một người Để đứng lên giúp đỡ cho họ Giúp đỡ cho hội thánh của Chúa Ông thư ký của thành phố đó Và ông truyền lệnh cho dân chúng Đừng có nổi loạn nữa Bởi vì Cô chừng cái trách nhiệm của chúng ta đối với đế quốc La Mã thì à, mình sẽ gặp trở ngại lớn. Cho nên ai có trách nhiệm công việc nào thuộc về người đó. Và đám đông không còn nổi loạn nữa. Cảm ơn Chúa. Câu 20 cho chúng ta thấy, xin lỗi, câu 1 chương 20 chúng ta thấy khi sự rối loạn đã yên, Phaolô mời các môn đồ đến để khích lệ họ rồi chào từ giá mà lên đường đi Macedonia. Xin Chúa ban phước để cuộc phục hưng này. Chúa nghe nhắc nhở chúng ta những nguyên tắc quan trọng này. Chúng ta cầu nguyện tha thiết. Nhắc lại, thứ nhất chúng ta cầu nguyện xin một sự tuôn đổ tươi mới của Đức Thánh Linh của Chúa trên VPC Houston của chúng ta. Chúa nghe làm để không phải là một số người, nhưng sẽ là đa số. Và ước mơ của tôi là tất cả. Già trẻ gì cũng kinh nghiệm được bắt tem trong Đức Thánh Linh. Thứ hai chúng ta cầu nguyện để xin Chúa ban một tấm lòng chịu học hỏi, chịu huấn luyện, Chúa nghe giúp đỡ. Um, Câu điều này tôi trình bày để ờ, khích lệ anh chị em. Đó là tối thứ tư trong chương trình huấn luyện của Hậu Thánh. Đó là một trong những phần của trường mục vụ mà chúng tôi luôn luôn soạn bài cũng như là dạy dỗ. À, tôi dành nhiều thời giờ hơn để soạn bài tối thứ tư hơn là ngày Chủ nhật và thứ ba. Đối với tôi đây là việc rất là ưu tiên vì tôi hiểu nguyên tắc của cốt lõi của cuộc Phật phương mà Chúa Ngài đã sử dụng Sư đồ Phaolô và những người cộng sự của ông tại thành Ephesus này. Chỉ trong 2 năm thôi. Anh chị em thử hình dung chỉ trong 2 năm. Nếu mọi người đều chịu tha thiết, chịu huấn luyện, chịu học hỏi, thì chúng ta sẽ có những cái sứ điệp và có những nền tảng rất là vững chắc để chúng ta có thể mở rộng đạo của Chúa. Chúng ta không biết là Asia trong lúc bây giờ có bao nhiêu triệu người. Nhưng mà trong 2 năm, vừa học lời của Chúa, vừa thực hành lời của Chúa đó, thì chúng ta thấy rằng tất cả mọi người đều có cơ hội nghe đạo của Chúa cái sức mạnh của việc được huấn luyện và ra đi thì chúng ta thấy rằng nó rất là lớn. Nên xin Chúa ngài ban ơn anh chị em tha thiết cầu nguyện với tôi cho chính mình và cho hậu thánh của Chúa. Chúa ngài tạo nên một nhóm người trong VBC Houston là những người có tấm lòng chịu học hỏi và chịu huấn luyện. Ai mà chịu học hỏi, chịu huấn luyện thì người đó có thể được sự chú ý và giúp đỡ của tôi bởi vì tôi tập trung vào để mà giúp đỡ cho những người hiếu học là không có gì mà làm cho mình buồn cho bằng mình chuẩn bị tài liệu giúp đỡ mà đem đút cho anh em ăn mà anh em cứ lè lưỡi không chịu ăn anh chị em có những ngày mà chúng tôi thức trắng đêm nghiên cứu học hỏi tìm tòi để trang bị cho anh chị em lời của Đức Chúa Trời và cho nên khi thấy có những người hiếu học những người yêu mến lời của Đức Chúa Trời thì chúng tôi được kích lệ lắm vì à, từng hồi từng lúc một trong những cái món quà thuộc linh mà Chúa nghe ban cho, cái phần thưởng thuộc linh Chúa ban cho là các anh chị em của chúng ta lên tiếng. Thế nào bài giảng, bài dạy, bài huấn luyện của mục sư đã giúp đỡ cho đời sống cá nhân của tôi. Thì à, cảm ơn Chúa, xin Chúa ngày ban phước để à, chúng ta sẽ có những con người này trong hội thánh của Chúa. Yeah. Dạ. Tôi không nói như là một cái sự kiêu ngạo nhưng mà Chúa đang cho chúng ta có lời. Chúa đang cho VBC sinh của chúng ta cái lời tiên tri là từ cái bục giảng này những dòng sông sẽ đổ ra để đem lại phước hạnh của Chúa cho nhiều dân tộc. Thì à, xin Chúa nghe cho để con cái của Chúa thuộc về hiếu sinh Houston đây đa số sẽ là những người trân quý những gì được Chúa Ngài tuôn đổ qua bục giảng này. tại vì có như vậy chúng ta mới có thể được phước của Chúa một cách tối đa. Chúa Ngài muốn chúng ta được trang bị với một cái mục tiêu hôm nay học để ngày mai chúng ta giúp đỡ cho người khác để chúng ta dạy dỗ lại cho người khác để những gì đã diễn ra tại trường Tiranu cũng sẽ diễn ra ở trong những ngày này, ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa nghe ban phước cho anh chị em. Những lời này sẽ đốt thêm nhiên liệu cho chúng ta, đốt cháy ở trong chúng ta cái lòng nhiệt thành cầu nguyện cho công việc của Chúa để à, các cuộc phục hưng mà chúng ta thấy từ công vụ chương 2 cho đến công vụ chương 19 này Chúa Ngài sẽ thôi thúc ở trong chúng ta sự khao khát Tôi chia sẻ điều này như là cho anh chị em ăn khai vị đó để khích lệ anh chị em nhưng mà cái việc tôi dắt anh chị em đi nơi xa nhất mà tôi có thể dắt được còn cái phần cá nhân của chúng ta với Chúa thì tôi không làm được cho anh chị em mà chỉ biết cầu nguyện và mong đợi vì nếu có nhiều người khao khát Chúa hiệp lại với nhau Chúa Ngài sẽ làm những việc lớn của Ngài bởi khi chúng ta khao khát Chúa chúng ta gặp gỡ Chúa một cách riêng tư Chúa đốt lên một cái đốm lửa ở trong cuộc đời của chúng ta nhiều đốm lửa này được Chúa Ngài đẩy và chúng ta đứng chung lại với nhau thì sẽ là một trận cháy lớn